dưa leo tươi mát còn chứa vitamin làm trắng da Bạn có biết sữa chua mịn màng cũng nuôi dưỡng làn da Bạn biết không, kem dưỡng làm trắng da Hazelin chính là sự kết hợp độc đáo giữa chiết xúc dưa leo và tinh chất sữa chua Đó là cách nhẹ nhàng nhất giúp da trắng mịn hơn Kem dưỡng làm trắng da Hazelin Sống động tự nhiên